Hello, xin chào anh em đang có mặt trong ờ, buổi live stream hôm nay với cái nội dung đó là cái cổ phiếu dầu khí đang hiện tại đang rất là được dòng tiền ưa chuộng hay chúng ta gọi là cổ phiếu dẫn dầu khí đang dẫn dắt thị trường với nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là việc mà tham gia thị trường hay việc mà chúng ta gì ạ à, đầu tư cổ phiếu quan trọng nhất là chúng ta cần phải mua những cổ phiếu dẫn dắt Ờ, xin chào quý vị các bạn, à, hôm nay chúng ta sẽ nói về cổ phiếu dẫn dắt là gì và tại sao chúng ta cần phải mua cổ phiếu dẫn dắt. À, rất nhiều nhà đầu tư chúng ta ở ngoài kia thì chúng ta gì ạ à, thích cổ phiếu do chúng ta một ý lý do nào đó chúng ta có thể dùng sản phẩm của cổ phiếu hoặc là nếu ai đó nói về cổ phiếu nhiều lần nhiều lần dẫn đến chúng ta rất là thích và chúng ta ưa chuộng một cổ phiếu nào đó. À, tuy nhiên việc thích cổ phiếu hay là việc mà nắm rõ được cổ phiếu đó có phải là cổ phiếu dẫn dắt hay không đó là câu chuyện khác nhau đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực thực sự là nó là hấp dẫn với tất cả chúng ta Đó chúng ta cần phải nắm rõ được những chiến lược để chúng ta đầu tư trong từng giai đoạn khác nhau chúng ta cần phải nắm rõ được cái quy trình để chúng ta gì ạ đưa ra những quyết định khác nhau trong mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta cần phải có những quyết định mạnh mẽ hay chúng ta phải những kỷ luật mạnh mẽ trong những giai đoạn để chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường hoặc là chúng ta có thể tham vào ra vào thị trường trong những cái thời điểm mà chúng ta gọi là then chốt bao nhiêu các bạn đã thấy là đầu tư chứng khoán nó không phải là lúc mà chúng ta có thể nghe hoặc là ai phím hàng hoặc là chúng ta có thể đưa ra quyết định theo cảm tính hay là theo những cái quán tính hoặc là cái kiến thức nông nổi của mỗi chúng ta vậy nếu chúng ta trở thành đầu tư chứng khoán thành công thì chúng ta cần phải có những cái chiến lược rõ ràng chi tiết để chúng ta gì ạ có thể tham gia vào thời điểm một cách an toàn cũng như thoát ra thời điểm và để có điều đó chắc chắn là chúng ta cần phải có kỷ luật vậy kỷ luật là gì nếu các bạn nghĩ kỷ luật là kỷ luật thì các bạn chẳng hiểu thế nào là kỷ luật vậy thì cái cảm xúc nào bạn có trong cái việc khi các bạn kỷ luật và các bạn kỷ luật các bạn cần có phải cần phải có những cái gì, yếu tố nào có những cái gì, có chất xúc tác nào để giúp cho chúng ta được cái đầu chúng ta gọi là cái đầu mà <clears throat> mà không bị phản ứng bởi những cái à, phản ứng tiêu cực cũng như là tích cực khác nhau hôm nay chúng ta sẽ nói về cổ phiếu nhóm dầu khí à, giống như hôm qua các bạn có thể thấy rằng là điều gì đang diễn ra nếu các bạn có bao nhiêu bạn đã theo dõi video hôm qua các bạn có thể comment số 1 các bạn nếu các bạn theo dõi video hôm qua nếu các bạn theo dõi video hôm qua thì các bạn có thể comment số 1 à, ờ, để các bạn hiểu rõ rằng là Dũng có phân tích ba cái nhóm cổ phiếu vậy ba cái nhóm ba cái cổ phiếu khác nhau trong cái cổ phiếu dòng dầu khí vậy lý do tại sao chúng ta lại cần phải phân tích chi tiết và hôm nay chúng ta sẽ nhìn một cách bức tranh toàn cảnh về cái nhóm cổ phiếu dầu khí để chúng ta nhìn xem rằng là thực sự nó có giúp chúng ta tham gia vào hay là thoát ra để chốt lời trong thời điểm này hay không đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại với việc mà giá dầu khí hôm qua Dũng có chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ cái giá dầu khí hiện tại nó đang gì đang ở mức cao trên 100 USD một thùng vậy khi một cổ phiếu đang ở trên 100 USD một thùng thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu cổ phiếu đã trên 100 USD một thùng cho chúng ta thấy cổ phiếu đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu đó là cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu mà nằm trong dầu khí ngành dầu khí là thường là đang có lãi bởi vì giá dầu đang ở mức cao tuy nhiên cũng sẽ có cổ phiếu không có lãi bởi vì có thể là do năng lực sản xuất có thể ban lãnh đạo có thể là do cái gì ạ hiện tại của doanh nghiệp nó đang quá bết bát nên không phải cổ phiếu dầu khí nào cũng cho chúng ta lợi nhuận và chúng ta cần phải tìm ra những cái cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất được hưởng lợi nhất trong thời điểm này chứ không phải chúng ta mua lung tung có rất nhiều cổ phiếu giá rẻ nhưng không phải đấy là thời điểm chúng ta mua có những cổ phiếu mà chúng ta thấy là giá rất là cao nó có tiếp tục tăng nữa và nó tiếp tục tăng nữa nên chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ được mua cổ phiếu là thầy cần phải mua những cổ phiếu tốt nhất nếu bạn thấy một con sư tử nó luôn luôn dẫn đầu một đàn sư tử luôn luôn dẫn đầu bởi con sư tử đực mạnh nhất một đàn ngựa nếu chúng ta mong muốn là chúng ta gì ạ à, đi uh, cá cược ngựa thì chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn phải tìm ra những con ngựa mạnh nhất tuy rằng là giá bao giờ nó cũng đắt nhất và chúng ta cá cược với con ngựa mạnh nhất để chúng ta thấy rằng là nó khả năng về đích sớm nhất và chúng ta có thể giành chiến thắng ngược lại nếu các bạn mua những con ngựa hoặc là cá cược con yếu đuối để các bạn muốn rằng là con ngựa đấy có thể do may mắn nào đó các bạn có thể chiến thắng thì điều này có thể sắp xuất xảy ra gần như bằng không vậy đầu tư cổ phiếu cũng tương tự như vậy nếu bạn mua những cổ phiếu bét là điều gì diễn ra có thể bạn mãi mãi không bao giờ có lợi nhuận trong đầu tư vậy chiến lược trong đầu tư là một trong những chiến lược cực kỳ quan trọng để giúp cho bạn có gì ạ à, cái lợi nhuận cao hơn tốt hơn so với nhiều nhà đầu tư đầu tư khác bao nhiêu các bạn đã thấy rằng là trong thời gian các bạn chỉ cần theo dõi hoặc nghe hoặc là có thể nhận biết một vài các cổ phiếu mà Dũng chia sẻ các bạn đã có khoảng lợi nhuận có thể không nhiều 15 20 phần trăm các bạn có thể comment số 1 đúng không ạ số 2 đi ạ số 2 nếu các bạn đã từng và nghe và theo dõi thì bạn có thể comment những cái điều này để chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã đang đi đúng hướng chúng ta đang làm những điều gì đó và chúng ta biết rằng là đây là cái cái giai đoạn để chúng ta hướng dẫn chúng ta gì ạ làm theo chứ không phải vì chúng ta kiến thức của chúng ta đang ở mức độ khác nhau nên không thể nào phím với chúng ta một cổ phiếu để chúng ta có thể mua và chúng ta không thể biết khi nào chúng ta bán ví dụ chúng ta sẽ dũng có thể phím cho các bạn một cổ phiếu nào đó nhưng tuy nhiên để bán cổ phiếu đó thì do các quyết định của chúng ta khác nhau một vài cổ phiếu có thể bị thua lỗ sau khi chúng ta mua chúng ta bị thua lỗ một vài cổ phiếu chúng ta thấy là có thể nó kiếm lợi nhuận nhiều hơn 20 30 phần trăm hoặc là 40 phần trăm nhưng do một yếu tố nào đó chúng ta không nắm rõ được thời điểm bán ra nên chúng ta bán ra nên tất cả điều này chúng ta cần phải gì ạ cần phải là hiểu rõ rằng chúng ta đang ở đâu trong một chu kỳ thị trường hôm qua thì Dũng có một cái bạn comment Dũng thấy rất là thú vị bạn có nói rằng là những cái chương trình Dũng đào tạo uh, chủ yếu là thu một quả tiền lẻ à, Dũng có thể giải thích cho các bạn một số các để các yếu tố lý do tại sao Dũng có có chia sẻ cho các bạn đó là một cái khóa học đó là bí mật đầu tư chứng khoán đây một khóa học thực tế nó là một khóa học rất đắt tiền cực kỳ đắt tiền nhưng Dũng muốn cho anh chị em biết là lý do tại sao chúng ta bị thua lỗ lý do chủ thao chúng ta chưa có lợi nhuận lý do tại sao chúng ta chưa đưa ra quyết định kỷ luật được lý do tại sao chúng ta chưa hiểu là chúng ta đang đầu tư đúng hay sai lý do tại sao chúng ta có chưa có chiến lược để chúng ta đầu tư trong một cái chu kỳ thị trường rất là nhiều các gì ạ à, rất nhiều các biến cố khác nhau những điều kiện khác nhau nên chính vậy Dũng đưa cái chương trình này để giúp chúng ta nhận biết rằng là ngoài kia có rất nhiều con cáo rất nhiều cáo rất nhiều ngáo ộp nó luôn luôn rình mồ của chúng ta mà nếu chúng ta không biết thì đây là chương trình mà Dũng muốn gửi đến anh chị em là lại tri ân chứ không phải là mong rằng là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta kiếm một vài đồng cái tiền lẻ của chúng ta nếu anh chị em nào đó mà mong muốn có được gì ạ có được cái trải nghiệm thực tế ở trong một chương trình thực tế là chúng ta chỉ bằng gì ạ một cái nhỏ tức là cái, cái cổ phiếu chúng ta nó chỉ giảm đôi chút rất là nhẹ một vài like là chúng ta đã mất toàn bộ uh, số tiền mà chúng ta đang có rồi nên đấy là lý do tại sao để các bạn có thể ờ, dù các bạn đầu tư lâu dài hay là các bạn đầu tư lâu năm thì các bạn cần phải nắm rõ điều này chúng ta lại quay trở lại câu chuyện tiếp theo à, khi mà chúng ta đầu tư cái năng lượng là cái quan trọng các bạn nhé năng lượng là cái quan trọng để chúng ta quyết định chẳng hạn mỗi cái chuyển động cơ thể mỗi cái chia sẻ như này Dũng cần phải có năng lượng nếu mà Dũng cứ ôm như này mà Dũng cứ chia sẻ thì điều gì diễn ra làm gì các bạn có năng lượng đúng không ạ nên khi mà chúng ta không nắm rõ được các quy trình các nguyên lý để chúng ta biết cơ thể chúng ta biết con người chúng ta nó như thế nào thì thực tế chúng ta sẽ gì ạ à? không thể biết rằng là thị trường nó vận động như thế nào và yếu tố thị trường nó vận động yếu tố các quy trình của cổ phiếu vận động như nào chúng ta cần phải nắm rõ được chứ không phải là chúng ta cứ nghe và chúng ta nghe theo một cách vô thức vậy chúng ta sẽ quay trở lại dòng ngân hàng à dòng dầu khí chúng ta đã nhìn thấy rằng là yếu tố thứ nhất là giá dầu đây là bước chân cái cái chúng ta gọi là trong cái bàn chúng ta có những cái gì ạ à, cái chân ghế thì chân ghế đầu tiên chúng ta thấy là giá dầu đang ở mức trên 100 là phần lớn các gì ạ à, các ngành dầu khí các cổ phiếu trong ngành dầu khí đều có lãi khi giá dầu trên 65 đô một thùng vậy giá dầu đang ở trên 100 đô trong khoảng thời gian rất là dài Dũng chưa nói là nó còn tiếp tục tăng nữa và tiếp tục tăng nữa trong chu kỳ tới vậy cái chân kiềng đầu tiên để đảm bảo cho giá cổ phiếu dầu khí có thể giữ được một chu kỳ dài hơn một chu kỳ gì ạ tốt hơn khi mà làm ăn bắt đầu có lãi cái điều tiếp theo chúng ta gọi là cái chân tiền tiếp theo đó là nếu trong trường hợp liên minh châu Âu đã áp đặt những lệnh trừng phạt tiếp theo lần thứ sáu với dòng với cổ với dầu khí của Nga thì điều gì sẽ diễn ra trong thời gian tới các bạn có thể đọc những ngày bài báo và lệnh trừng phạt cuối năm nay châu Âu sẽ gì ạ à, sẽ giảm cái lượng gì ạ à, cái giảm cái lượng mà ờ, nhập khẩu từ Nga xuống còn 5%. Đây là một trong những lý do khiến giá dầu có thể tiếp tục tiếp tục tiếp tục tăng lên rất mạnh. Điều này nó cho chúng ta thấy rằng là nếu giá dầu tiếp tục tăng lên rất mạnh thì cổ phiếu dầu khí sẽ là một trong những cổ phiếu được hưởng lợi và điều thứ ba có lẽ chúng ta sẽ thấy là nó hơi bất ngờ một chút ạ à. vậy điều gì theo các bạn điều thứ ba nó chân cường thứ ba là một cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ạ à. vậy giá dầu tăng lên thì rõ ràng là lạm phát tiếp tục tăng rõ ràng là chúng ta thấy là một số các ngành một số các cổ phiếu nào đó như là giả sử chúng ta thấy là vận tải có thể bị ảnh hưởng hoặc là nhóm cổ phiếu gì ạ à? một số cổ phiếu khác và chúng ta thấy là khi mà lạm phát nó tăng thì chắc chắn nó bị ảnh hưởng nên dẫn đến dòng tiền sẽ có thể quay trở lại rút ra khỏi những cổ phiếu có thể là ngân hàng chứng khoán bất động sản gì đó để chuyển sang cổ phiếu dầu khí để chuyển sang cổ phiếu dầu khí tức là chúng ta thấy là dòng tiền có thể vì lạm phát gia tăng nên có thể một vài các nhóm ngành sẽ không hưởng lợi ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất nên vấn đề ở đây chúng ta là chi phí vấn đề ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng trích lập dự phòng sẽ tiếp tục có thể tăng lên trong thời gian tới và chúng ta cũng có thể thấy là một số ngành vận tải một số ngành khác tiếp tục bị ảnh hưởng khi mà lạm phát gia tăng vậy khi lạm phát gia tăng thì điều gì sẽ được gì ạ à? được hưởng lợi đó là cổ phiếu dầu khí dòng tiền sẽ dịch chuyển sang cổ phiếu dầu khí vì dầu khí là một trong những ngành có lãi và được hưởng lợi nhất khi giá dầu khí gia tăng và đó là một cái chân kiềng có thể nó ngược lại vậy lạm phát gia tăng có thể thị trường chứng khoán đi xuống khi thị trường chứng khoán đi xuống mà cổ phiếu lại <clears throat> dầu khí tiếp tục gia tăng thì các bạn thấy rằng là nếu chúng ta đầu tư mà chúng ta đầu tư sai lệch ngành sai lệch cổ phiếu dẫn dắt sai lệch ngành dẫn dắt thì điều gì sẽ diễn ra và chúng ta trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ đúng không ạ và đó chính là những bài toán mà phần lớn các nhà đầu tư vẫn thường mắc phải trong chiến dịch đầu tư của mình và cái cuối cùng đó là chúng ta có thể quan sát trên thị trường cái điều này là cái điều cực kỳ quan trọng vậy chúng ta quan sát thị trường chúng ta thấy cái điều gì ạ các bạn có thể quan sát trên thị trường trong những cái phiên gần đây nếu chúng ta quan sát trên thị trường chúng ta quan sát vào phiên hôm nay vn index có thể những cái đợt điều chỉnh ngắn hạn VN30 cũng có thể có những đợt điều chỉnh ngắn hạn Tuy nhiên chúng ta quay trở lại cổ phiếu dầu khí PVS vậy bạn có thể mua cổ phiếu dầu khí PVS thời điểm này được không bao nhiêu bạn có thể mua cổ phiếu PVS thời điểm này có thể comment ạ à? chúng ta đã có rất nhiều điểm mua khác nhau đây là điểm mua thứ nhất mua thứ hai và chúng ta có thể thêm điểm mua thứ ba vậy điểm mua thứ ba là điểm mua mà có thể có thể khiến cho chúng ta thấy rằng là tỷ lệ an toàn của chúng ta rất là cao và chúng ta thấy là thường cổ phiếu này sẽ tiếp cận đến cái vùng 36 hoặc có thể lớn hơn trước khi tích lũy quay trở lại một khoảng thời gian nhất định để chúng ta tiếp tục tái tích lũy trước địch đi lên xa hơn vậy nếu chúng ta nhìn vào một loạt các cổ phiếu khác nhau từ những cổ phiếu mà chúng ta có thể thấy rằng là như là cổ phiếu Techcombank cho một cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn như thế thì chúng ta thấy là giữa cổ phiếu Techcombank và cổ phiếu dầu khí thì cổ phiếu nào đang được lãi hơn nên chúng ta gọi là những cổ phiếu được lãi và cổ phiếu được kiếm nhiều lợi nhuận hơn chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn vào cái nhóm như vậy hoặc là một bạn có thể chia sẻ là chúng ta đang thấy rằng là vậy chúng ta có thể quay trở lại một cổ phiếu khác đi nữa đó là cổ phiếu PV đây cũng là một cổ phiếu dầu khí đang trong quá trình tăng vậy PVChem có thể hình thành mẫu hình vai đầu vai hoặc là tiếp tục đi lên trong một xu hướng tăng tuy nhiên một bạn khác có hỏi là vậy nếu một cổ phiếu trong cái nhóm mà chúng ta có thể thấy đây là bất động sản xây dựng thì rõ ràng đây là cổ phiếu không mạnh bằng cổ phiếu mà chúng ta gọi là dầu khí vậy một cổ phiếu mà khi mà thị trường tăng nó gì ạ không tăng hoặc là nếu chúng ta nhìn thấy nó bị gãy gần như là chúng ta gọi là gãy cây cây thông như này thì rõ ràng chúng ta mua những cổ phiếu này thực sự là rủi ro với chúng ta nên chúng ta thấy là cổ phiếu đang rất rẻ so với đỉnh của nó so với những cái giá ở đây của nó rất rẻ nhưng không phải đây là những cổ phiếu các bạn tham gia chúng ta có thể nhìn vào một cổ phiếu CDO là cổ phiếu mà hôm nay chúng ta thấy là tăng rất là mạnh L14 chẳng hạn thế Vậy L14 là cổ phiếu tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua. Cổ phiếu này cũng giống như một cây thông, nó tăng và nó giảm rất là sâu. Vậy chúng ta hiểu đơn giản là những cái cổ phiếu như này, nếu cổ phiếu lên bao nhiêu và giảm đi về gần bấy nhiêu thì đây không phải là cổ phiếu giảm, không phải là cổ phiếu tốt. Các bạn nhá. Cổ phiếu mà tăng lên bao nhiêu mà giảm về đúng cái giá trị của nó gần bấy nhiêu, tức là tăng 10 điểm, giảm gì ạ à, 8 điểm hoặc 9 điểm thì đây là những cổ phiếu thực sự nó không phải là cổ phiếu dành cho chúng ta vậy nếu các bạn đã thấy rằng là những cổ phiếu giảm quá mạnh nếu cổ phiếu này thực sự tốt thì bao giờ nó sẽ được đỡ và giữ ở mức giá rất là cao trước khi đi thêm tăng thêm nhiều nữa ok chúng ta có thể thấy là một vài các cổ phiếu ở đây đó là gas và bây giờ nếu chúng ta nhìn vào cổ phiếu gas thì chúng ta thấy điều gì đang diễn ra ở đây đây là một cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy trong giai đoạn ngắn hạn này thì chúng ta thấy là có hai cái đáy đáy thứ nhất là đáy ở đây ạ và sau khi cái đáy nhất được hình thành thì tiếp tục tạo ra đáy thứ hai và đây là cái đáy thứ hai vậy nếu cổ phiếu tạo ra đáy thứ nhất và đáy thứ hai thì không biết là bao nhiêu bạn đây có phải là điểm mua hay không ạ à? bao nhiêu bạn cho theo các bạn là bao nhiêu bạn nghĩ rằng đây là điểm mua không phải điểm mua này những cái điểm mua mà với những cổ phiếu này trên những quá trình đi lên thì đây là thời điểm mua có độ an toàn rất là cao thời điểm mua này chúng ta có thể đưa ra những cái các kịch bản sao cổ phiếu này có thể tiếp tục sẽ được điều chỉnh trong một cái biên độ này trước khi tăng mạnh trong thời gian tới tuy nhiên chúng ta cần cần phải đợi rõ ràng hơn chúng ta mua thêm đây một điểm mua khối lượng lớn bởi vì cổ phiếu đã bị rũ bỏ lần sau khi mà nó tạo ra đáy thứ hai đây là đáy thứ nhất đã có một lượng lớn của nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phiếu này sau đó cổ phiếu lại tiếp tục giảm và giảm sâu hơn cái đáy thứ hai thứ nhất này thì đây chúng ta gọi là điểm mua khi mà nó vượt qua cái điểm trung tâm này và chúng ta đã có một cái điểm mua rất quan trọng vậy khi mà cổ phiếu này vượt qua trung tâm này thông thường nó sẽ có một giai đoạn test lại hay kiểm tra lại để chúng ta tiếp tục mua vào trong một vài hôm tiếp theo vậy đấy là cái chiến lược đầu tư để chúng ta gọi là đầu tư chứng khoán mang tính chất là chiến lược vậy chiến lược để giúp chúng ta có những cái cơ sở tham gia vào hay là bán ra cổ phiếu chiến lược để chúng ta biết được cổ phiếu nào mạnh hay là cổ phiếu nào yếu chiến lược để chúng ta biết rằng là thời điểm nào chúng ta cần phải thoát ra thời điểm nào chúng ta cần phải mua vào và thời điểm nào chúng ta cần phải mua những nhóm cổ phiếu nào không phải nhóm cổ phiếu ta yêu thích Dũng lấy một vài cổ phiếu khác để các bạn có thể thấy rằng là những cái cổ phiếu nó đã chạy và đang tăng rất mạnh trong thời gian trước thì thời điểm này nó còn tiếp tục chạy không như đạm phú mỹ nếu chúng ta nhìn thấy đạm phú mỹ hôm nay tăng rất mạnh với chiến lược của đạm phú mỹ thì chúng ta cần phải lựa chọn xem là nếu đạm phú mỹ so với những cổ phiếu khác trong cái nhóm ngành dầu khí thì rõ ràng cổ phiếu từ gas pvd gì rõ ràng ở đây chúng ta thấy đạm phú Mỹ đang ở mức yếu hơn vậy khi cổ phiếu này đang gặp một cái vùng kháng cự rất là mạnh ở trong vùng 62 này thì liệu cái gì chúng ta gọi là liệu chúng ta còn nhiều dư địa để tiếp tục gia tăng hay không liệu còn tiếp tục gia tăng hay không nếu chúng ta tiếp tục mua vào những cái phiên kéo giá lên bởi vì thực tế cổ phiếu này trong trường hợp nó lên đến cái vùng kháng cự này thì nó cần phải một thời gian nếu trường hợp cổ phiếu này tích cực thì nó cần khoảng một thời gian để tiếp tục tái tích lũy trước khi đi được xa hơn còn trong trường hợp mà cổ phiếu này lên đến vùng phía vùng kháng cự lại mạnh này thì cơ bản có một vài trường hợp cổ phiếu này sẽ bị giảm rất là sâu nên đưa ra những quyết định mà thời điểm chúng ta thấy rằng là cái dư địa nó không còn nhiều chúng ta mua có thể bị gặp những nhiều cái khó khăn trong quá trình đầu tư ok đó là những cái điều mà các bạn có thể thấy rằng là thì ờ, trong hôm nay các bạn thấy rằng là rõ ràng trong cái việc mà mua lựa chọn cổ phiếu chúng ta sẽ cần phải nắm rõ được các chiến lược khác nhau tuy nhiên thì một số bạn sẽ có thể mua cổ phiếu một vài cổ phiếu vào ngày mai cổ phiếu dầu khí sau đó bị thua lỗ và bảo là DVD có chia sẻ thì các bạn cần phải nắm rõ là không phải cổ phiếu nào các bạn mua đều có thể chiến thắng ví dụ như các bạn mua cổ phiếu này đây là thời điểm tốt nhất để các bạn mua Tuy nhiên thì cổ phiếu này đã vượt qua và tiếp tục tăng đến cái vùng kháng cự rất là mạnh ở trên vùng 27. Vậy cổ phiếu này khi mà cổ phiếu tiếp tục đến cái vùng 27 này thì cổ phiếu này có lên được hay không? Thường thì cổ phiếu có thể vượt qua vùng 27 trước khi tạo ra một cái mô hình hai vai đầu vai ngược ở đây ạ. À. Đây là mô hình vai đầu vai ngược là mô hình kinh điển và Dũng thấy rằng là rất nhiều cổ phiếu đã sau khi hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược cổ phiếu đã tạo ra mức bột phá trước khi tạo ra những quá trình chạy nước rút để chúng ta có một khoảng lợi nhuận rất là lớn nên nếu các bạn mua quá sớm hay là các bạn mua quá muộn các bạn cũng thể phải trả giá rất là đắt trong quá trình đầu tư của mình Dũng muốn nói cái điều này để cho các bạn có thể nắm rõ được à, lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu rất rõ cái việc chúng ta đang nhìn thấy gì cảm xúc chúng ta ra sao và chúng ta quyết định như thế nào trong quá trình đầu tư của mình một vài cổ phiếu Dũng có chia sẻ trong suốt một vài hôm vừa qua chẳng hạn một bạn có nói rằng là bao nhiêu bạn mua cổ phiếu HSG hôm cách đây 3 hôm đó là phiên bùng nổ theo đà đây ạ nếu các bạn mua cổ phiếu bùng nổ theo đà đây thì việc mà cổ phiếu thị trường giảm mạnh cổ phiếu cũng giảm thì về khả năng chiến thắng của chúng ta rất là cao đúng không ạ khả năng chiến thắng của chúng ta với cổ phiếu này rất là cao nên chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ và có thể đợi cho nó cổ phiếu thời gian để nó chạy nhưng hôm nay Dũng chỉ nói với chúng ta một cái về module đó là cổ phiếu dòng dầu khí Dũng muốn nhắc đi nhắc lại cái điều này bởi vì các bạn cần phải hiểu rõ rằng là mua cổ phiếu dẫn dắt thị trường mua cổ phiếu tốt nhất thị trường và mua cổ phiếu được hưởng lợi nhất với những yếu tố chất xúc tác là một trong những yếu tố quan trọng để giúp chúng ta có thể thành công hơn ở ờ, mỗi một cái chương trình này Dũng sẽ làm những video liên tục liên tục và liên tục để giúp chúng ta có gì ạ nhìn rõ hơn về cái thị trường hiện tại trong thời gian tới nên mong rằng các bạn hãy gì ạ hãy theo dõi đăng ký kênh theo dõi cái video của Dũng trong cái gì ạ à, hôm nay luôn bởi vì Dũng sẽ tiếp tục làm cho chúng ta một cái video vào sáng ngày mai ạ sáng ngày mai Dũng sẽ làm một cái video tờ khoảng lúc 8 giờ 8 giờ đến 8 rưỡi để các bạn sẽ nhìn thấy là toàn bộ các thị trường toàn bộ cái nhịp đập thị trường toàn bộ các cổ phiếu cũng như là nhìn về góc nhìn của thị trường nó diễn ra như thế nào Tại vì một cái chương trình là nó quá dài nên nếu mà chúng ta phân tích một cách gì ạ mỗi một cổ phiếu chúng ta phân tích uh, một chỉ cần một hai phút thôi thì chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ không học được nhiều kiến thức thì Dũng muốn tổng kết ở trong cái chương trình này để các bạn có thể nắm rõ được đó là cổ phiếu dầu khí đó là cổ phiếu đang dẫn dắt thị trường hiện tại nó đang trong xuống đi lên nó đang cho chúng ta những cái nền tảng tích lũy khá là tốt cũng như là trong cho cho chúng ta biết rằng là thị trường đang được dòng tiền đang được ưa chuộng cái nhóm cổ phiếu này điều đầu tiên cổ phiếu này đang trên giá 100 yếu tố thứ hai là khi mà châu Âu áp đặt những lệnh trừng phạt với Nga thì nhiều khả năng giá dầu khí để tiếp tục gia tăng đặc biệt là từ bây đến cuối năm đây là một trong những yếu tố những quyết định quan trọng để chúng ta thấy rằng là giá dầu khí có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới điều thứ ba là chúng ta có thể nhìn ngược lại một chút là lạm phát gia tăng mọi dòng tiền sẽ thoát ra khỏi những cái nhóm cổ phiếu khác và có thể thấy rằng là nhà đầu tư lớn hoặc là các quỹ lớn họ sẽ chuyển sang các dòng tiền mà được ưa chuộng đó chính là cách mà chúng ta đầu tư và cái cuối cùng là chúng ta thấy là thị trường đang có những phiên điều chỉnh rất mạnh nhưng cổ phiếu dầu khí lại là đi ngược thị trường dòng trường đang điều chỉnh và cổ phiếu lại dầu khí đi ngược thị trường thì đấy chính là một cái gì ạ à? đấy là một cái ý mà tối hôm, hôm qua Dũng có chia sẻ với quý vị các bạn và nếu các bạn đã thấy rằng là những cái điều này các bạn có thể đo lường tiếp tục đo lường các bạn có thể thấy học được những điều gì trong toàn bộ cái chương trình mà Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua thì các bạn thấy được là tại sao Dũng đã ngồi và đứng ngoài trong một thời gian rất dài sau đó thời điểm thị trường tạo đáy thị trường có bùng nổ theo đà DVD lại tiếp tục tham gia và gia tăng thêm cái số tiền cũng như là cổ phiếu của mình trong với một loạt các cổ phiếu chúng ta gọi là bùng nổ theo đà vậy bạn đang làm gì ạ bạn đang là ai bạn là ai bạn đang làm gì và tại sao bạn đang gì ạ có những kết quả như vậy tất cả những điều này là do chính bạn quyết định chứ không phải là bất cứ ai cả bởi tiền ở đâu thì tâm ở đó tâm ở đâu thì tiền ở đó nên tất cả lý do các bạn cần phải gì ạ nâng cấp chính bản thân mình lên bởi vì tiền nó đến từ việc chúng ta nâng cấp bản thân chứ không phải đến từ sự may mắn à, nếu các bạn muốn hiểu rõ thế nào là sự may mắn thì có thể đồng hành với Dũng vào tối mai còn tối hôm nay có một chương trình đó là xu hướng dòng tiền à, Dũng không uh, muốn uh, tức là về cơ bản thì uh, số lượng thì nó cũng đã có khó hạn và hiện tại thì uh, cũng đã đầy đủ uh, số lượng cũng đã tương đối đủ rồi Dũng chỉ cân nhắc một số bạn là khi đăng ký thì có số điện thoại tức là số điện thoại không thông báo trên cái chuyển khoản thì các bạn nhớ rằng là uh, comment với bạn Toàn để được hỗ trợ tại vì khi các bạn không có số điện thoại cái phần chuyển khoản thì gần như là Dũng sẽ không nắm được cái thông tin của quý bạn nên các bạn nhớ là hãy comment với bạn Toàn để được hỗ trợ trong buổi tối hôm nay thì hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối hôm nay và buổi sáng mai Dũng sẽ làm một video về gì ạ về thị trường về gì ạ những cái biến động thị trường về hiểu rõ hơn là VSA nó vận động ra sao hiểu rõ hơn là mọi thứ nó vận động như nào thì các bạn hãy đăng ký kênh của Dũng để tiếp tục theo dõi video vào sáng ngày mai lúc 8 giờ hoặc là 8 giờ 30 tại vì Dũng không chính xác làm lắm nhưng chắc chắn là 8 giờ 30 Dũng sẽ có mặt ở trong buổi sáng ngày mai và đây là một cái biểu đồ các bạn có thể thấy đây là biểu đồ của phái sinh vậy nếu các bạn thấy là nếu phái sinh tiếp tục rũ tiếp tục rũ và tạo ra số lượng lớn như thế này thì đây gọi là phiên gì ạ các bạn học DVD các bạn có thể thấy đây là phiên gì ạ sau khi rũ tiếp tục rũ và đây là cái gì ạ nếu các bạn học qua cái phương pháp VSA của DVD thì sau cái phiên rũ bỏ trên cái nền giá khối lượng lớn này chúng ta có thể biết đây là gì ạ có phải bùng nổ theo đà hay là cái gì ạ đó vậy nếu các bạn đầu tư phái sinh mà chúng ta lại tiếp tục sọt sọt thì đấy là những cái những lý do rất nhiều người đang bị thua lỗ bởi vì họ chẳng biết gì cả họ nghe ngoài kia thấy một ai đó phím hàng thấy một ai bảo mua son sọt sọt thế đợt cuối cùng phí giao dịch thì rất là nhiều phí giao dịch nhiều lắm á nhưng cuối cùng tài khoản chúng ta vẫn cháy như thường đấy là lý do các bạn cần phải nắm rõ được tại sao chúng ta cần phải hiểu rõ được cái quy trình vận động của cổ phiếu ở à, nhiều cổ phiếu các bạn có thể nếu các bạn à, có những cổ phiếu thì các bạn hỏi ở phần bên dưới thì ngày mai sáng mai Dũng sẽ làm video về nhịp động thị trường những cái cổ phiếu mà các bạn đang chia sẻ ở phần dưới ở đây ạ như là STB hoặc là nhiều cổ phiếu khác nữa thực sự Dũng thấy rằng là đây là một cái thị trường rất là hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong đoạn này tức thị trường điều chỉnh giảm mạnh 14 điểm mà giá không giảm giảm mạnh mà giá không giảm thì chúng ta thấy rằng là tích cực hay tiêu cực ạ à? thị trường giảm mạnh mà giá lại không giảm